Các bạn và các em thân mến, hôm trước chúng ta đã học đến bài 6 của làm shop uh, shopping cart, tức là một cái trang bán hàng trên mạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm với cái phần đầu tiên, đó là phần model để chúng ta có thể nhập các loại hàng hóa vào uh, vào cái mục hạng của hàng hóa. Thì chúng ta thấy gồm có là ID category, category name và hình ảnh việc của chúng ta phải làm những cái việc này là ta phải làm được uh, đồ cho phần hình ảnh vậy thì như chúng ta đã biết là phần uh, admin là chúng ta làm mô đồ trong admin rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một uh, thư mục trong mô đồ có tên là category Đấy, chúng ta tạo một cái thư mục như thế và bây giờ chúng ta sẽ tạo mô đồ đầu tiên Đấy, các bạn tạo cho tôi tên của nó là à, Glory Model Đấy, đây là mục này là dùng để cái lớp này nó tạo đây truy xuất và update cập nhật dữ liệu xóa dữ liệu vân vân thì nó làm việc trực tiếp với với nó Đấy, thì chúng ta như thế, chúng ta chú ý vào đây namespace thì chúng ta ghi cho tôi là à, app pp đúng không rồi chúng ta vào model rồi chúng ta vào à, case body Đấy. tức là vào đúng cái thư mục này ok nha Đấy thì chúng ta tạo một cái thư mục này và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi đi uh, lập trình để tạo nên một cái mô đồ đầu tiên các bạn sử dụng use Rồi. rồi tiếp tục các bạn cho đến phần config config Đấy, các bạn lập trình đúng như thế nha uh, bay config ok xong rồi các bạn tạo tiếp cho tôi là use coordinate coordinator rồi chúng ta đến tiếp tục phần model Đấy. chúng ta gọi thư viện nó ra chúng ta use tiếp cho tôi là coordinate coordinate rồi chúng ta cho đến phần là database rồi chúng ta chọn connect database interface rồi use tiếp tục coordinator chúng ta chọn validation chúng ta chọn cho tôi là valid rồi chọn validation interface rồi bên trong của nó thì làm giống như là ở bên admin này thôi rồi bên trong chúng ta extend extend model Đấy. chúng ta extend model và chúng ta khai báo cho tôi là public table bằng đây chúng ta bằng vào đây là bằng cái à, bảng này nhá category nhớ chưa category chúng ta xem design của nó này index value đúng không nào chúng ta ghi là rồi hả rồi chúng ta ghi public db Đấy ta ghi tiếp là protect chúng ta ghi cho tôi là primary key tức là bằng với biến ở đây là đây Đấy, chúng ta biến là id category nhé bạn cho nháy trên cho nó Đấy, các bạn cho nháy trên rồi tiếp tục chúng ta xuống dưới là à, protect ừ. allow fail field có nghĩa là những trường được đấy được uh, truy xuất có khả năng truy xuất là chúng ta bằng một cái mảng cho tôi nào id uh, ờ, rồi tiếp tục đến uh, đây là cái query name là copy Đó. chúng ta tiếp tục lấy nốt cái ảnh vào đây Đấy, các bạn lấy cái này vào nhá chúng ta này rồi bây giờ thì chúng ta đã thoải mái để chúng ta có thể làm việc bây giờ các bạn ghi cho tôi public function Đó, public function thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta là hàm đầu tiên hàm con contract các bạn hàm hàm con contract thôi các bạn à, các bạn không cần phải lấy hết tham số các bạn xóa bớt cái này đi Đấy. sau đó các bạn cũng xóa bớt cái này đi rồi bây giờ chúng ta sẽ zip con trỏ lớp DB bằng à, config rồi database hai chấm connection Đấy, chúng ta vào rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm các hàm mà chúng ta đã tính đúng không bây giờ chúng ta xuống cái hàm đầu tiên hàm thêm môn học đây là cái ghi chú thôi các bạn public function thêm các bạn có thể là add bạn thêm cho tôi tham số data đây ta xóa cái chấm này đi rồi các bạn tiếp tục và làm cái việc như tôi cho tôi là khai báo biến biến đi bằng zip tb table zip table chúng ta chọn tiếp insert data Đấy, và chúng ta return zip db insert id đấy là thêm vào thì chúng ta đã làm xong được cái function uh, một cái hàm hay là phương thức để thêm một cái kết query vào rồi bây giờ tiếp thêm tiếp tục các bạn làm tiếp cho tôi một cái hàm nữa hàm uh, lấy theo id public function uh, get kết glory by id các bạn khai báo bên id vào đây id kết glory Đấy, các bạn khai báo vào đây tiến lên rồi bây giờ các bạn sẽ các bạn tiếp tục à, tạo cho tôi một cái nữa ờ, đó là tìm kiếm đúng không bây giờ là chúng ta tìm kiếm thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau query bằng seeds table mở ngoặc ra zip table ghép qua à, zip db đã bây giờ chúng ta mới ghét qua nó chuẩn ghét qua nhá rồi các bạn ghi id square rồi bây giờ chúng ta xem nào id kết volume ok các bạn uh, cho tôi cái ngoặc vuông này vào đây cái gọi là một cái mạng bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống là di tơn di tơn query thêm hoặc còn cái này chúng ta gọi là tìm kiếm đây ta làm được một cái thêm một cái tìm kiếm bây giờ chúng ta làm tiếp nốt cái à, cập nhật và xóa chúng ta ghép cập nhật và xóa môn học bây giờ chúng ta sẽ đi public function uh, update category update get get go đi đúng không thì chúng ta cho tham số là where data rồi chúng ta ghi this uh, ờ, db à, chúng ta ghi này trận table this table update Đó. update ở đây là chúng ta ghi data trước phải chỗ này chúng ta cũng phải ghi là data rồi chúng ta ghi chỗ này là where và chúng ta ghi return xong bây giờ chúng ta ghi lại đây hàm update nhé xuống dưới này chúng ta ghi là hàm xóa rồi chúng ta ghi tiếp public function à. À, à. rồi chỗ này chúng ta ghi là tay đi các bạn cho chỗ này vào cho tôi à, ngon rồi nhá bây giờ chúng ta sẽ xóa này zip tv không thế là đây là chúng ta làm xong mô đồ của của cái của cái bảng này Đấy, xong mô đồ bảng này Đấy, chúng ta đã làm xong và bây giờ là chúng ta chỉ việc chuyển lên để chúng ta sử dụng nó thôi đúng không Đấy. chúng ta vào lại vào shopping ở đây chúng ta thấy là điều khiển controller size size up này Đấy. thì chúng ta sẽ uh, vào và thêm xóa sửa vậy các bạn đã um, tôi chia nhỏ phần này gọi là phần ờ, bài số 7 bài số 7 của của của kết category các bạn chú ý ờ, làm cái này cho tôi ờ, tôi sẽ tiếp tục làm các bài